cứ bình tĩnh bình tĩnh không sợ đâu bước ngoài ngoài từ từ từ từ từ từ không sợ không sợ không sợ không sợ bi kịch sau giấc mơ sang Campuchia để có việc nhẹ lương cao vụ việc sáu cô gái mới đây bị đưa sang Campuchia theo lời mời từ một người lạ quen biết qua mạng xã hội nhưng may mắn được cục cảnh sát hình sự phát hiện và đưa về trao trả cho gia đình an toàn đã khiến dư luận rất lo lắng bức xúc về tình trạng các cá nhân tổ chức đưa người sang Campuchia làm việc trái phép hiện nay. Mọi chi tiết trong quy trình lừa đảo đã được các đối tượng trong đường dây tính toán chi tiết. Ban đầu đối tượng lừa đảo sẽ đăng tin tuyển người làm trên Facebook. Các nạn nhân chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm chứng minh thư và sổ hộ khẩu, ảnh cá nhân và các thông tin khác. Sau đó sẽ sớm nhận được phản hồi từ phía các đối tượng với nhiều lời hứa về công việc tốt, thù lao cao, khiến cho các nạn nhân dễ dàng cảm thấy yên tâm. Sau đó là chuỗi ngày di chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh rồi vượt biên sang Campuchia. Khi các nạn nhân đặt chân qua biên giới nước bạn thì cũng là lúc màn kịch được hạ màn. Các nạn nhân sẽ làm việc liên tục từ 13 đến 15 tiếng mỗi ngày, thường xuyên bị tra tấn bởi sốc điện, đòn roi hay nhiều loại nhục hình kinh khủng khác. Sau đó các tên trùng buôn người sẽ chủ động gửi thông tin của những nạn nhân về với gia đình để đòi tiền chuộc. Trường hợp của Cường tại An Giang là một ví dụ. Cường bị lừa qua Campuchia được 3 tháng, liên tục bỏ đói và bạo hành. Ban đầu Cường bị dụ dỗ qua Campuchia để làm kế toán cho một cơ sở game online đến nơi mới biết đây là đường dây buôn bán người. Sau đó, Cường đã liên tục bị sang tay cho nhiều công ty lừa đảo của người Trung Quốc. Mỗi lần về nơi ở mới là mỗi lần bị trích điện, đánh đập, bỏ đói. Mới đây họ yêu cầu gửi 160 triệu đồng chuộc con, gia đình vội vay mượn khắp nơi để chuyển khoản. Tuy nhiên đây lại là mánh khóe lừa đảo chính của đường dây buôn bán người này, khi mục đích của chúng là sau khi nhận tiền sẽ lại tiếp tục bán cường cho công ty khác.